Kính chào quý vị Tôi tên Hen là đạo diễn bộ phim Tình yêu thiên trời động địa trái tim không lối thoát trao đi nhưng không nhận Tên phim này còn dài hơn tên công ty Mày bị khùng không thế Tái hiện lại một câu chuyện có thật xảy ra ở chính nơi này Tình yêu của một tiểu thư mù lòa Cùng với chàng trai câm nghèo khổ và dạ, họ dạ, đã tìm thấy tình yêu của nhau ở nơi này Nhưng tình yêu đã gặp chông gai Khi bố mẹ của cô gái đã ép gả cô ta cho một người giàu có khác Chàng trai khi biết chuyện đã quyết định tự sát Và trao lại đôi mắt cho cô gái Khi được nhìn thấy sự thật cô đã quyết định thắt cổ để theo người yêu mình ở chính căn tròi này lại lừa người xem biên nhưng người ở đây họ nói với mình ở đây có người thắt cổ thật Thế cậu cứ quảng cáo thêm đi Ở đây hot nhất thế giới Không tin thì kệ Bin, đi xem cái máy hình đi đi Đi làm trách nhiệm của mình đi Cậu John đang làm gì thế? Thu âm tiếng ma Sao? Thu ờ, âm tiếng ma Mình nghe thấy có tiếng động lạ Tiếng gì thế nhỉ? kia Người mặc quần vàng là trợ lý máy quay Tên là Jin Quay làm quái gì thế Còn người có vẻ đẹp trai và nam tính này Thực chất là đồng bóng Quay làm gì thế Ông kính của tao sao mày lại sơn vào đấy Em gái này là trợ lý cho nhóm làm phim Chi Nhìn vào hình chút đi Anh định làm hậu cảnh Để up lên Youtube Đảm bảo là nổi tiếng tinh anh Chị Chị đi không, đi không, Anh ơi Ôi, Mày làm à. quái gì thế Không thấy tao đang làm gì hả 9 giờ sáng rồi Chưa quay được cảnh nào Các cậu làm ăn có dễ khá nhỉ Định quay cái gì Diễn viên chưa tới Mình thấy tới khi nãy rồi mà Thử tới đó xem Thử xem ờ, đi à. Được để mình đi gọi Mày dám cướp kính tao Không phải tôi Ờ, Chuyện gì Anh đây làm gì ở đây Tôi tìm anh muốn chết Tôi lằn đọc lời thoại Đọc ờ. lời thoại Anh vào vai người câm Từ đầu đến cuối Cần gì phải tập lời ừ. thoại Đấy Tao biết ngay mà Cho dù chỉ là bê bê Nhưng cũng phải có cảm xúc Sắc thái Điệu bộ Hành động Và âm điệu Loại không đẳng cấp thì không hiểu đâu Chuẩn bị quay chưa Tôi tập lời thoại lâu rồi đấy Sẵn sàng rồi mới gọi anh Hãy đi đầu thai đi Đừng gây tội lỗi cho nhau Hãy đi đầu thai đi Cháu sẽ xin cầu kinh cho ông à. Nó Em เป็นไร Có chuyện gì thế พี่หญิง Ma ผี Ma ไหนอะ Đâu ตรงเนี้ย Ở đây พี่ไม่เห็นว่าจะ Anh มี không thấy ผี có ai นะ mà พี่ Anh không có ngoại cảm พี่มอง Anh không bao giờ thấy được เนี่ย Ông là người trong nôm nơi này Cháu xin lỗi thầy à. em nó Chúng cháu định quay ở đây bao nhiêu ngày Một ngày thôi thưa ông Đừng ở lại khuya quá Không lại làm phiền người ta à. Làm phiền ai vậy ạ Ở đây cháu chỉ thấy có mỗi bọn cháu Những người đang nằm dưới mồ đấy Tốt Có cũng tốt Cháu sẽ mời họ cùng vào cảnh Để phiền cháu càng chân thật không tin thì đừng thử Có thật sao? Ừ. Nhanh tay lên chút coi nào Mất hết cả ngày rồi Ánh sáng mày đo gì mà lắm thế Mày đo xong chắc tắt mặt trời luôn quá Không cần đo nữa Tao không thích kiểu làm việc nóng vội Chúng mày im lặng ngay đi Cãi nhau cả ngày Bao giờ mới chịu quay Có định quay nữa không Cái gì cũng tới tao Đau hết cả họng rồi nè Anh ớt Nước à dạ. Cảm ơn Em thế nào Việc có làm nổi không Có làm nổi không Nổi Tốt Nếu thế em đi mua cơm cho mọi người Em đi mua cơm cho mọi người Đi bằng cái gì ạ? À? Định làm gì? Đeo dây an toàn cho Thế mà cũng giật mình Sao thế Giận hả Giận làm gì Thấy im lặng thế mà Không có chuyện gì cần nói Thế sao em có thể vào làm việc ở đây Anh ớt gọi tới Người yêu anh ớt sao Khùng hả Anh ớt là họ hàng với Tri Không ngờ mặt lại giống nhau thế Chỗ nào Điểm này Alo chị Trương Phu Giờ chị ở đâu rồi Chị đang ở Bangkok Bangkok Chị còn chưa tới ờ, Quá thời gian hẹn hơn mấy tiếng rồi Chị xin lỗi em Chị đang chăm sóc móng tay nên chắc ừ, Hai tiếng nữa mới có thể bắt đầu đi Như vậy nghĩa là sao Cửa à? không mở được Cửa bị hư rồi Phải mở nó từ bên ngoài Mời em gì Thằng Hen Vì mình mày đấy Mướn diễn viên nổi tiếng hả Giờ bị nó lừa Mày định làm gì tiếp bây giờ biên Có thể lấy ai à? thay diễn viên không ừ. ไหน ai บ้างวะ thay diễn viên không Nhỏ mấy khá Đói không Mày mìnhช้าจัง Sao วะ nó lại muộn thế เอาตากล้องมาเป็นนางเอก Lấy quay phim làng diễn จะ viên บ้าตาย Tao muốn Có chết tội. quá đi mất พี่เห็นใจพวกผมหน่อย Ai cũng phải hiểu chúng นางเอก tôi มัน chứ เบี้ยว Bị người khác ผม lừa ก็ต้องเอาไอ้หญิง Nên ไง giờ phải แต่ thay ผมว่า bằng ไอ้หญิง Dinh มันก็ Nhưng tôi เหมาะ nghĩ กับบท chắc nó นี้นะ làm được มึงจับฉลากแล้วมันเป็นผู้กำ Mày กับ bốc ไงวะ thăm để trúng tuyển Hả? vào trường nghệ ไอ้ thuật เหี้ยที่ sao เป็นหญิงมันเชื่อ Con หรือเป Dinh ล่า nó có chút nữ tính nào đâu à,พร้อมแล้ว Tôi sẵn sàng rồi Tôi thấy đôi giày cô là hết muốn diễn Cậu còn đôi nào không? Nếu cậu muốn mình diễn thì đừng quay cho ai thấy chân Chuẩn bị Action Diễn Coi Anh biết phải không? Em rất yêu anh Dừng dừng Biết Mày dựng làm gì? Lúc nãy mình thấy có ai đấy xen vào khung hình Mình không thấy ai trên màn hình Sao lại không có được chứ Biết là tới đây thế nào cũng được gặp ma Nên tao đi cùng mày Tao muốn gặp à, à. Ma Phan Ma Phan à ma quái gì mà tên Phan Lúc nãy tao thấy ở đây Lập lờ này Lập lờ là chỗ nào ông Thế này Tao sẽ đếm 1 đến 3 Nếu nó không xuất hiện thì Về Ok Vậy cũng được Một Hai Ba về Mà đúng là cái loại chậm chạp Thậm chí đã cho thời gian rồi Mà còn Tàu nghĩ mà nên đếm đến 100 Đừng cứng đầu nhé Không chị sẽ không chơi cùng Cái gì thế chi Bùa vàng Bua Giang Anh nghĩ là Di bị điên phải không? Không Làm gì có người điên dễ thương thế này chứ Trò cũ à. Cảm ơn Bùi giang của em nuôi có khó không? Không khó Chỉ cần cho ăn hàng ngày Anh muốn nuôi sao à. Không Anh không thích ngồi nói chuyện một mình Chị thấy được họ Cánh hai khúc 1 Lại lần thứ 52 rồi đấy Muốn đặt thì phải diễn lại nhiều lần Diễn Mày cho ngừng được không Tao lạnh rung lên rồi này Dân dừng ăn cơm Thấy cậu bị ướt mà mình phải xin giấy Lại phải diễn lại Ăn cơm xong Mấy anh có lên thắp hương chút không Đạo diễn không rảnh Điên Mày đi thay được không Không Tao bị dị ứng khói nhang ăn cơm đi Ơ, hợp trai quá Cảm ơn ừ, Sủi nữa nhỉ Xem ra cũng đẹp nhỉ Nếu mình biết cậu đẹp tới mức này Thì tán ngay từ năm nhất rồi Mày có hỏi tao trước là tao có muốn người yêu như mày không Nóng tính thế Hello, ba Bố dạ, John, hôm nay con có ghé qua thắp hương cho ông bà không? Không được, con bảo là con bận quay phim. Con không tới thăm mộ ông bà mấy năm rồi đấy. Còn không rảnh thật mà Mà cũng không biết tại sao lại phải hay cúng à, Giờ chắc ông bà đã đi đầu thai mất rồi Vì con nghĩ như thế nên làm gì cũng trả ra trò trống Bố lười nói với con rồi Thế này thôi Cũng khôn Mình chán quá Cúng giái một năm không biết bao nhiêu lần Mất tiền, mất cả thời gian à, Ông bà cậu chắc rất vui khi có thằng cháu như cậu nhỉ Em Henry là một đứa đáng thương Bố là người chuyên bán tượng Phật Nhưng đang bỏ trốn Vì phạm tội làm tượng Phật giả để bán Còn mẹ nó chuyên hành nghề lên đồng ở nhà à? Nên bị bạn trêu là con của ma quỷ từ bé Em nghĩ cuộc đời MG có hoàn cảnh như phim Nên à? nó cũng ít có bạn Học xong rủ mình trong phòng không tiếp xúc với ai Tao sợ nó phát điên Nên mới dẫn nó tới đây làm gì Để hòa đồng với mọi người Anh cũng thương em Duy nhỉ Không Tao bị cay Xin lỗi Buồn sao Muốn về nhà rồi phải không? Đợi một chút nhé Rồi chúng ta sẽ được về Cậu còn bộ khác cho mình mặc không Bộ này mỏng quá Thấy bên trong gần hết rồi Đám tàn phải mang màu này Cô có muốn cởi trần không Cô muốn tao làm thế không Diên, à. Mình nghĩ cậu không cần thay đâu Thấy được quần chip bên trong mờ mờ như vậy Mờ mờ Xin thêm một cái được không Mình đang phê Phê nè Đủ rồi đủ rồi Nói dám nói thế với ừ. tao Đừng cãi nhau nữa Đi làm việc đi còn dám nhìn Thôi thôi đi ờ. làm việc Còn nhìn hả Vinh đi làm việc được rồi ờ, Hai đứa này bị bệnh gì thế nhỉ Bút ơi, mình nghĩ lấy mấy đồ cúng đầu kia ra ngoài đi Nhìn không được đẹp Như vậy tốt sao? Lấy đi, mình sắp quay rồi ờ, ờ, ờ, Nhanh nhanh, dừng lại đi anh Muốn lấy đi thì phải xin phép họ trước Không sao đâu em Di, không sao đâu à. Lo nghĩ quá rồi đấy Ông ấy không sao đâu Đúng thế, anh chỉ quay phim thôi không sao đâu Lấy ra đi bút Lo làm gì Tôi định quay từ sau ra trước Đấy là công nghệ mới Công nghệ mới của điện ảnh Tụi mày đấy thằng khỉ Chuyện gì với mọi người thế nhỉ Bút cái quan tài cho cảnh quay đâu Chưa thấy người ta mang tới Hiền, cái gì Mày chỉ đưa cho tao có 80 đô Mà đòi mua quan tài Mua được thấy quái nào Làm sao đây Mày nhìn gì Góp mỗi nước 15 đô thì chỉ được thế thôi Thế là nhiều rồi nhưng mà mày là bộ phận đạo cụ thì phải kiếm cho bằng được chứ Đạo cụ thì sao? Thì sao? Thì sao? Mày muốn tao đào quanh đây hay mượn của ông bà tao không? Mày làm gì thì làm đi Không khó Tao sẽ đốt vàng mã để trả tiền thuê Không có gì là khó Đừng để tao làm đạo diễn Thôi cãi nhau làm gì Cũng đâu giải quyết được Cậu đi tìm quanh đây xem có ai chuẩn bị chết thì mượn quan tài họ trước Đi Mày đi đi Bao giờ ờ, cũng gây rắc rối Mày cũng sai không chịu nghĩ Mày tưởng đây là Hollywood sao Ông à, Bà Sao hả à, cháu à, Ông có quan tài nào cho cháu mượn không ờ, Ai chết sao Không có ai chết Bạn cháu định dùng quan tài cho cảnh quay Được được, đợi ta chút à, Vào trong Cháu xem đi Mộ ông tổ tông ở đây Bị cỏ mọc lên đầy rồi Mà không có con cháu về trong nôm Tuổi trẻ thời nay chắc cũng đã quên Mình có được ăn được sống đầy đủ như hiện tại Đều là do tổ tiên ông bà ở đây phù trợ Có thể ở đây hơi xa nên ít ai có thể về <laughs> Thế những lúc đi du lịch hay xuất ngoại Cháu còn đi được không phải sao Thế ông không có con cháu sao Có Ta có ba đứa Nhưng không về thăm ta lâu rồi Thế vợ của ông Bà ấy ở đây thôi Ở đây Sao cháu không thấy bà ấy <laughs> Đang nằm đợi ta ở đây nè Bin, cái gì? Cậu kiếm gì để che hình người trên mộ kia được không? Nhìn hơi bị vướng, mình không thích không, mình sợ, sợ quái gì chứ Để tao tự làm Đứa nào cũng có vấn đề Thằng Bút cũng thế Mày cũng vậy này được không chuẩn cháu cũng đang cần màu đỏ vâng, vì hôm nay là ngày rằm nên ta chưa mang bà ta đi chôn thế nghĩa là bên trong có xác người có chứ cháu muốn xem không để ta mở ra cho cháu xem có thể cháu muốn đưa bà ta đi đóng phim ờ, không cần đâu Cháu chỉ cần quan tài thôi Quan tài rỗng ta không có <laughs> Chỉ còn cái này Cháu có cần à. lấy không Thế Thế này được không Cháu chỉ lấy quan tài Còn cái xác cháu lấy tạm ra trước khi nào xong thì cháu sẽ để xác y nguyên cũ Không được không được Xác đã để được vào quan tài thì không thể lấy ra Vì linh hồn sẽ bị lạc đường Không thể quay về được quan tài một chuyện Nếu ai ngửi thấy mùi hay nghe thấy tiếng gì Cấm bàn tán Khi khiên phải hướng đầu về phía trước Cấm được đi lùi Khi khiên lên đừng nói chuyện lớn Khi đặt xuống thì phải kiếm gỗ để chềm ở phía dưới Cấm được đặt trên nền đất à, Cháu nhớ được không? Cháu nhớ ừ. Biên Nhớ quay mặt mình rõ vào Người xem có thể biết là à? mình cũng có diễn cùng Tao nghĩ thay hình khác đi Hình này không ổn Không kịp nữa đâu Mày xem cái hình này nè có điều tạng sắp hết ngày rồi mày nghĩ là mày khoan nói thế là tốt nhất rồi anh nghe tôi mày nghe tao trước nóng đáng đợi mày mày nghe tao nói trước mày phải nghe tao trước chuyện quái gì thế này tao diễn cho mày với tiền công là 15 đô mày nghĩ 15 đô làm được gì tao coi như miễn phí cho mày thì mày cũng phải biết nghĩ với tao chứ tao nặng mày nặng biết ờ. im lặng đi tôi cần tao cảm xúc Mùi gì hôi thế nhỉ Sọc vào mũi Chuẩn bị nhé ừ. Diễn Khoan khoan Khoan Lao qua tí xíu Rồi sẵn sàng cán đường hoài Sẵn sàng nhé Diễn Tôi đang quay Bước chậm vào Đúng bước chậm vào Chậm nữa Chậm lại nữa Chậm một chút Chậm lại một chút các cậu đi theo nhịp cùng nhau chút đi Đúng, đi theo nhịp ờ, Lùi lại đi, lùi lại Bắt hình không kịp nè Không bắt hình kỹ, không cần nói leo Quay nhanh chút được không Nào nóng quá ờ. Sẵn sàng nhé ờ. Lần hai Diễn Dừng Mày dừng làm gì ờ. Có tiếng người nói chuyện trong tai phone John Ở đây có ai đâu Tai mày lãng không thấy Tao nghe tiếng người già nói chuyện thật Có thể mic mày thu hơi xa Đúng đúng thế ma con hấp Ông bà Cháu cầu xin được quay xong bộ phim này Cháu cầu xin à, Hết âm thanh lạ rồi Sẵn sàng quay Quan tài này là bằng gỗ gì mà nặng quá mặc Sao không thấy nặng được chứ Bên trong có xác người mà Chúng mày dừng lại làm gì Gì? Triệu chứng bị sốc Cần phải hô hấp nhân tạo Chi! Chi! Chi! À, à. Anh có sao không Sao lại đánh tao à. Chúng mày bất kính với tao Bất kính Cô mơ sao Gì sao vậy Mọi người giúp làm được không Làm gì Có chuyện gì đã xảy ra Ngày thơ nhỉ dạ. Cô chắc là không nhớ gì chứ à. Chị à? sao vậy Chị thấy một ông già Ngồi trên quan tài Mày kiếm người quay thay tao đi Tao không quay chúng mày nữa Bin Mình à? cũng không diễn nữa nổi cái da gà Viên Viên Viên Viên Đợi mình Còn ở lại đây sao Thấy chi tiết như thế Mà còn ở đây hả Về, về mau đi Bút Vì mày đấy Tự nhiên lại lấy quan tài của người chết Lúc nào có chuyện mày cũng đổ cho tao vậy sao Vì mày là thằng à. vô tích sự giao chút trách nhiệm mà không chuẩn bị được Mày mới là vô tích sự Chả bao giờ biết tính Thế này anh có thể làm việc với mày Nếu không được thì không cần làm Mày đi làm việc khác đi Loại tên tao ra khỏi nhóm đi Tao không làm ờ, nữa Được cúp đi Đi Đi hết ừ. Ờ. Ừ. Làm gì tiếp theo đây Dừng quay Dọn đồ Tới rồi Tới chậm xăng rồi Dừng dừng Nhanh đi, nhanh Không xuống đi vệ sinh sao à. Không buồn Uống nước không Anh mua cho Chị đi cùng cũng được Joe, vào cùng mình được không? Cậu đang định làm gì với mình sao? Cậu khùng sao? Mình sợ. Đợi ở đây, cắm nhìn lén. Ờ, vào đi. Nhẹ nhẹ chút được không ờ, Làm cho mình tưởng tượng rồi nè Im lặng đi Mình có chuyện muốn nói Chuyện gì Mình yêu cậu Có thể làm người yêu mình không John, cậu có thể biết lựa chọn địa điểm để nói không Người ta đang đau bụng chuyện gì sao buồn thế Những khi em cười Cũng dễ thương đấy Đang có chuyện không vui Sao bắt người ta cười được chứ Chuyện gì Chuyện gì Không, không có gì Thế anh có định làm phim à? tiếp không? Làm chứ, nhưng ờ. chắc không làm cùng nhóm với Hen nữa ờ. à, Anh muốn làm đạo diễn Nếu thế Có gì muốn giúp thì bảo Thật chứ ừ. Cà phê đắng nhỉ Em thấy thế không Nếu được chút đường chắc tốt anh đùa thôi Mày chơi trò gì thế Giật hết cả mình Thấy trong các phim ma khi soi vào gương thì hay có ma ở phía sau Như thế mới bất ngờ Bất ngờ cái đầu mày Trời không đúng chỗ Giật hết cả mình Giật mình cái mặt của anh sao Dân thưa bố đẹp trai Không đúng sao Ôi Có chuyện gì vậy anh Đê Chúng mày giữ chìa khóa của tao phải không ờ, Đúng thế tôi đang giữ nó Đem gửi bưu điện cho anh Bưu điện hả Gửi cho bố mày à Bỏ việc chưa đủ còn bỏ mặt cả tao Ai bỏ rơi ai đâu Mày nghe cho rõ Tao không thể để xe ở đây Vì xe của tao là xe thuê Bị dở ở đây tiền đâu mà trả ờ, ờ, Được để tôi mang chìa khóa tới Mày nhanh chân lên Gấp các cậu Mình phải mang chìa khóa cho anh đi hú làm quá gì thế nhẹ tay chút đi Anh đây biến đâu thế nhỉ Lại còn tắt máy Tụi mình xuống tìm anh ấy đi Đừng nói là tụi mình Anh đi một mình đi anh ớt Đứa nào cũng yêu tao quá nhỉ Đi đi, xuống đi Ui Khoái Anh ta đi đâu thế nhỉ Cái gì thế này Giật cả mình Sao bảo là không xuống cùng Anh Tôi nghĩ mình về đi Cứ để chìa khóa ở đây Anh ta tự về được thôi Sao lại thế được Lỡ mất xe thì sao Cái đồ lo xa Anh xem cho kỹ cái xe này đi Toàn đồ dĩ sét Đợi chút đi Nếu không anh ta không có xe để về Thử vào tìm trong ngôi đình này đi Nhớ anh ta vào trong đó Đợi ở xe cũng chả yên Đúng là làm khổ mình Anh ớt Cũng không thấy gì Sao không chịu đi một mình chứ Thật ra ngôi đền thờ này cũng mát mẻ nhỉ Mày hát làm quá gì thế Ta sao không thấy hát Có đúng thời gian để hát không Vào xe bên trong đi Mày còn diễn trò này sao Cổ điển mà Vào trong đi Tới lúc cái bôi mở cho cái cửa này rồi tiến Anh đi ờ, Đúng Thử lại gần xem Ah! anh ớt Anh đi bị ông già đó bẻ gãy cổ rồi Tôi nghĩ chúng ta lui ra trốn bên ngoài đi Khoan đã Nhỡ anh đây chưa chết còn giúp được Giúp loại người như anh ta làm quái gì chứ Là hét chuyện gì thế anh đây ờ. Cứ nghĩ anh bị bẻ gãy cổ Gãy cổ Tao nhậu mấy mắt tha cho tao <laughs> Các cậu có muốn mắt ta không ờ. Không cần đâu ạ à. Cảm ơn Cứ nghĩ anh bị bẻ gãy cổ à. Hèn ừ Đái dầm luôn sao Giày của tao Mày rọi đèn pin làm gì thế Tao ngượng Hẹn gặp lại sau nhé Tuổi thất bại Hen đừng quên Lần sau thuê tao tiếng 16 đô đó Đắt thế Nếu lần sau hay kiếp sao có thật Thì hy vọng chúng ta không còn gặp nhau <laughs> Không biết anh ta có trộm xe của ai không nữa Chạy chậm không là ma đây đó Về nhà đi, buồn ngủ rồi Đi đi ừ. Các cháu chưa thể về đâu Có chuyện à. gì nữa sao Cần phải giúp nhau đưa quan tài đó về để lại chỗ cũ Dùng xong không biết cất Không thì không thể ra khỏi nơi này Khoan khoan Ông định đi đâu Giúp chúng cháu đã chứ Ta cũng phải về nhà để ngủ chứ Ở lại làm bạn với chúng cháu đã Đêm nay là ngày 15 tháng 7 Thì sao Đêm 15 tháng 7 Ông định rủ chúng cháu đón trung à. thu sao Trung thu à. gì chứ Đêm cúng cô hồn Đêm nay cửa địa ngục sẽ mở Để cho tất cả các vong hồn được nhận vật cúng bái Chuyện này hơi quen quen trong phim Có lấy từ đâu không thấy Nếu không tin thì không sao Ta chỉ nhắc nhở Ta về trước à, đây ờ. Đừng quên Giúp nhau khi quan tài về để là chỗ cũ Đi đi Làm cho xong đi nghỉ luôn Không phải nhiệm vụ của mình Tao nghĩ sáng mai quay lại cất cũng được Như vậy tốt sao Tốt à, Cứ theo như thế đi Thôi mà Ngày mai anh tới đưa nó về Tối nay mình về đi nghĩ đường này trông không quen Mày chạy lạc đường không hả Không lạc đâu Cái tròi này em còn nhớ Dừng lại làm gì thế Có người băng qua trước mũi xe Có tông trúng không Kệ nó đi Mau đi đi Tao nghĩ không phải người đâu Đúng đúng chạy đi Chạy tiếp đi Bút thêm chút đi Nhỡ họ bị thương Bút Không có gì Cậu cú xuống gầm xe xem thử Nhỡ có xác bị cán lòi ruột Cậu nói gì ghê vậy Không có à? gì phải không Đúng <laughs> Thấy không, tao đoán đúng <laughs> Mày đoán sai rồi Lúc nãy tao lỡ miệng Dễ thương thế Mở cửa mau đi Đợi tao Không thể mở cửa được Cậu kinh đuổi ma đi Không biết cầu Thế lấy bùi vàng ra để trị tội nó đi Đúng thế, nhanh lên bùa này là hàng giả Không thể dùng được Thế sao có thể nhập vong Mình chỉ giả vờ diễn Đồ khùng Cô muốn diễn để nhận giải Oscar sao cho xin ít tiền Cứ tưởng là ma Hóa ra là ăn mày Sao lại nói dối hả Di Em muốn các anh tin ma có thật Để có thể sợ Và không dám thách thức người chết nữa Thế nên em mới nói dối mọi người Em xin lỗi anh Mày không cần gọi tao là anh Tao không còn muốn xem mày là em nữa ừ. Mày đúng là đồ giả dối Anh cũng muốn làm sao nữa Em nó đã xin lỗi thì cho qua đi Về nhà đi Chị Chị Chị Bị sao thế này Lại giả giờ bị ma nhập nữa sao Bình tĩnh đi Duyên Còn dám giả giờ nữa hả Sao lại đánh em mấy hả Duyên Còn con dạ. Dạ, Con giếng trò Còn bài đặt nói tiếng Trung Quốc Cô nghĩ tôi không hiểu sao Tôi hiểu đó dạ, Thế này thì không thể không bỏ qua Chắc là bị nhập thật rồi Xem cho kỹ đi Mặt không còn tí máu Nếu còn muốn biết là ma thật hay không Thì thử nhìn qua hán mình đi Thật sao Thật Mông của cậu to thế Cậu đã thấy gì Mà Còn mà nào đã nhập vào em ấy Chắc là bà ngoại cậu Sao cậu biết Bà ta chắc tuổi thân Vì hôm nay cậu không thắp hương cho bà ấy Bà, cháu đã sai Hãy tha lỗi cho cháu Hãy tha lỗi cho cháu Bà ấy nói gì Bà ấy bảo là không có đứa cháu tồi tệ như cậu Nhưng mình chưa bao giờ làm điều gì tồi tệ Có đúng là cậu nói được tiếng Trung không? Được, mình từng học, tin mình đi Hay là con ma mà cậu đã lấy sơn để xịt lên hình không? Cháu xin lỗi ông Cháu không cố ý Cháu sai rồi gì Bà ta nói gì Bà ấy bảo là Không phải người mà cậu dùng bình sơn để xịt Thế sao lại đánh tôi Dịch Ông ta nhờ gửi Hay là con ma đó đã nhập vào em gì? Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không đưa quan tài trở lại Tôi đã sai, đáng bị chết Nó nói sao? Anh không phải người gây tội Vậy sao? Cảm ơn, cảm ơn Sao còn đánh tôi? Là sao? Thấy bực mình Còn bực sao? Thỏa lòng rồi đấy nhé Chắc chắn là con ma mà chúng ta đã lấy quan tài Sao cậu biết Phim mà cũng chỉ có mấy nội dung ma trả thù ma đòi nợ Ma ganh tị Còn bà ta chắc là con ma tuổi thân Không muốn chết mà con cháu không biết Xác đang nằm ở đâu Thấy không Bà ta bảo mình nói đúng Đoán mò Bà ta nói là sẽ giết hết chúng ta Cậu hỏi bà ta đi Bà ta muốn gì Nói với bà ta lịch sử chút đi Bà ta muốn gì Dịch đi Bà ta nói là Hãy đưa bà ta quay lại quan tài Muốn quay lại thì đi một mình Rủ chúng tôi theo làm gì Cũng được, để tôi giúp Không có ai đi cùng mình sao à, Ngồi đó làm gì hả Xuống cùng đi Nhanh Sao Cậu không cần đi Ở lại với em nó ở đây Để mình ở lại với cô ta sao Không Cậu ở lại là tốt rồi Lỡ bà ta muốn nói chuyện Để mình ở lại làm bạn cậu Cậu còn sợ hơn cả ma Nhanh đi còn nhanh về Tốt, cậu làm gì thế mình sợ em nó ngạt thở Mày tốt quá nhỉ Đi nào Anh ốp, đợi tôi Sao lạnh lẽo thế này Cậu làm quái gì đấy Mình sợ Sao cậu lại đi sao Vì mình là trợ lý cậu Hai cậu yên lặng đi Ồn ào làm gì thế Vì đây không phải nhà tao Hey sao nắp quan tài lại mở Sao chúng ta không giật mình Bình thường phim à? ma Khúc này Ai cũng phải giật mình Dinh Cậu có tin chuyện đêm rằm cô à? hồn ông ấy nói không? Hỏi làm gì thế? Mình muốn biết mà rời khỏi cổng địa ngục khi mấy giờ hỏi ông bà cậu đi cậu thấy gì không thấy gì ở cửa không cái gì mình biết mình hỏi cậu làm gì john đừng hỏi mình nữa được không nổi cái da gà lên rồi nè Yeah! Lại gần xem đi Sao lại bóp còi Mình báo cậu trong MG Sao lại lại đây MG à. của cậu suýt nuốt sống mình rồi MG của cậu giờ còn đáng sợ hơn Mình sẽ tới xem em ấy phúc à, Đợi anh Đợi mình Quay lại đây đi Mình không đi Cậu đi không Mình cũng không đi Chào em <laughs> ờ, Chào em ờ, Em có biết đường ra khỏi vùng này không? Tìm đường khó quá Cứ đi tới phía trước Thấy cây sao thì rẽ phải Thấy hồ sen thì rẽ trái sau đấy lại tiếp tục rẽ trái thêm một lần nữa xong rồi sao <laughs> nhưng hơi khó nghe quá Nên nếu có thể em đi cùng anh Đi cùng nhau khi nào tới đường chính thì mình chia tay dạ, Đang đợi chồng Chồng sao lãng em khi nào thì gặp anh nhé <laughs> Ăn mặt khiêu gợi quá Gặp lại sau nhé, người đẹp Đừng quên là chồng sau lãng khi nào ta gặp nhau Đồ khùng Em tôi đâu Không có là tốt rồi Mình phải tìm cô ấy Đây là rừng chứ không phải quận 1 Mà có thể đi giờ nào cũng được Cậu khung rồi sao Nhẹ nhẹ đi Sao phải rủ mình theo chứ không phải cậu từng ba qua sao Này các cậu Các cậu nghĩ cái xác ấy mất đi đâu ờ, ờ, à, Có thể không có cái xác nào trong quan tài từ trước Đúng Kiểu kết thúc bất ngờ Ông ấy lừa mình Nhưng nếu kết thúc kiểu này thì Người xem sẽ không hài lòng Cậu thôi nghĩ chuyện phim ảnh được không Khung cảnh giống phim ma quá Đang đi Có mà nắm lấy chân mình Đừng kể nữa Mình sợ Phần lớn trong phim người đi sao, Bao giờ cũng bị trước bị trượt chân Cái gì Giúp tao đi còn đứng đó Mày không định giúp tao sao Đưa tay đây Cậu có bị thương không Gì Cái gì dính chân cậu kìa tôi sao Dám cười nhạo tôi sao Đâu rồi nhỉ Lúc nãy còn ở đây Đi đâu rồi nhỉ Chắc trốn Cẩn thận đừng để tôi bắt được Bắt được là biết tay tôi đấy Anh ốp tới xem đi Ai thế ngày Anh đi Không nhớ sao à? Sao bảo là về rồi mà Tao lạc đường Chạy tới chạy lui nên vẫn còn ở đây Các người còn làm gì ở đây Tới tìm gì Gì Cô ta đi đâu Cô ấy bị ma nhập nên mất tích luôn Ma nhập Đúng Đừng để tao biết là con ma nào Tao đánh cho lộn đầu luôn dạ, dạ, dạ, Đừng làm thế Nó sau lưng tao hả Không phải gì, không đúng Mặt không giống Cô ấy là gì đấy Nhưng lúc nãy không già như hiện tại Lại đây đi, anh đây, lại đây Có chuyện gì đã xảy ra Bà ta nói gì Mình nghe được chút xíu Bà ta cần giúp Chuối của đuôi đấy là Chuối Cái gì Tôi chuối đi Vinh, cậu dịch tiếp đi Ôi, lại, đi Bà ấy bảo là xác bà ấy đang ở dưới hồ Chúng ta mau gọi cứu hộ đi Nè nè Lọ cứ chuối Mò Mò Bà ta muốn nói cái gì thế Bà ấy bảo là phải mang xác bà ta lên ở ngay bây giờ Ai xuống đó được Tao không xuống Mặt tao bị mụn mất Tao thề là tao không biết bơi Mình là con gái nên không xuống Tôi cũng thế Tôi là BD đó Thay đổi giới tính nhanh thế Vậy ai sẽ xuống đây Để tao Anh đi Anh nam tính quá Mình à. xin rút lại lời khen Bà già Tôi sẽ lo vụ này พี่เด เอาจริงเหรอ พี่เดเอาจริงเหรอเฮ้ย โอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูดไว้มั Nó นดูด rút มันดู chân ดมัน tao ดูดมัน Nó ดูด rút nó rút Mùi gì thế này Tành quá Hồi quá đi mất Hồi thế Tôi thấy xác rồi Mang lên đi Mang lên luôn đi càng gần càng nặng mùi đây Mình phải giúp anh ta Mày cởi ra làm gì thế Tới giúp anh đây nào Các cậu thế nào Sao cậu không đi cùng Mình không biết bơi Không biết bơi nè Có điện thoại à? hay sao à? Sao lại rung mạnh thế Nhanh mà cái xác lên đi Đi đâu Mình không biết Tự nhiên lại rung lên Không biết có chết không nữa Sao lại là tôi Sao lại đẩy tay lại đây Đợi tôi Đợi mình Nhanh đi là Kỳ Đà không ạ? Tao biết rồi Người trong quan tài là ai ai thế bút Người đằng kia Mặc quần áo như nhau Tao nghĩ rồi mà Kết thúc bao giờ cũng bất ngờ Các cháu có chuyện gì thế Mặt như ma nhát vậy Ông ấy chắc không biết là mình đã chết rồi Chết rồi thì hãy đi đi, đừng nhắc chúng cháu Đúng thế, người ở phần người, mà ở nơi của ma Tới nơi mình thích đi Các cậu có bị điên không vậy? Tôi à, chưa chết mà nó gỡ thế sao? Ông đã chết rồi, hãy chấp nhận sự thật đi Sinh lão bệnh tử là điều đương nhiên của tạo hóa Đúng đúng Hãy thử sợ vào đây đi Tim tôi còn đập không Vậy nên sao ta có thể chết chứ Vậy sao ông lại mặc đồ với cái xác này Người có tiền Ai cũng mua bộ này Kết thúc bất ngờ Bất ngờ cái đầu mày đó Các cháu có vẻ xem nhiều phim rồi đấy Nghĩ toàn chuyện diễn vong Hãy nhìn mọi chuyện theo hướng tốt hơn đi Thế ông quay đây đây làm gì Ta thấy có tiếng là hét nên nghĩ có trộm ờ, Do anh đi Anh ta la hét ầm cả lên à Không, không phải cháu Muộn rồi mà các cháu chưa về sao ừ. Về à? được thế nào chứ Mấy con kỳ đà đã tha cái xác này xuống hồ Nên dòng hồn đã nhập vào di Để bắt chúng cháu đưa cái xác về chỗ cũ Thấy không ta đã cảnh báo Chưa tin thì đừng xúc phạm Nổi không thế Chậm chậm một chút Đủ rồi Cảm ơn mọi người Anh đây không đi thắp hương cho cái xác sao ừ, Không, không có thời gian Phải đi diễn nơi khác Gặp lại anh sao Các cậu may mắn đấy Đừng xa lầy nữa Bye bye Bye bye Mọi người có tới thắp hương cho cái xác ấy không? Không đi phải không? Đi Đi đi Cầu cho linh hồn của bà và tất cả những linh hồn khác ở tại nơi này được tới nơi yên nghỉ vĩnh hằng những tội mà chúng cháu phạm phải cho dù lời nói hành động và suy nghĩ dù cố ý hay không cố ý cầu mong các linh hồn hãy tha lỗi cho các cháu đi Lại bị ma nhập nữa rồi sao Tới làm gì nữa thế này Em tôi chứ không phải bi mát Mà thích ra vào giờ nào cũng được Bảy bảo đã tha lỗi cho chúng ta rồi Dễ thương quá đi mất Cảm ơn ạ à. Niềm tin của cuộc sống sau cái chết Không có thể giải thích là có thật hay không nhưng với chúng tôi tin một trăm phần trăm là ma có thật Em gái Em gái Bao nhiêu vậy anh? Xăng 95, 15 đô 15 đô thôi sao? Mở nắp xăng đi Gì thế này? Dụng cụ mở nắp xăng Biết dùng không thế? Không biết cô ta có làm xe mình hư không nữa Mình cũng nghĩ như vậy Không buồn ngủ sao ừ. Có thể ngủ một chút Khi nào tới Bangkok Anh sẽ đánh thức Không sao chưa buồn ngủ Gì cho anh Không nuôi nữa sao À. Không sao, ở nhà còn nhiều Ở với à? anh ấy không được bướng nhé Không khóc nha anh Bút hứa là anh sẽ dẫn em đi tìm chị Di thường xuyên Cười lên nào Alo bố, à, con đang chuẩn bị về Bố, chuẩn bị đồ cúng lễ cho con nhé Con cúng gì giờ này Con khùng không hả Không sao đâu, con chỉ nhớ ông bà Được được, vậy thì mau về đi Ok ạ à. Con yêu bố nhất quả đất Nhưng Mình yêu cậu hết cả lòng mình Lại vòng về chỗ cũ à, Bao giờ mới về được nhà đây Định đi đâu thế anh Anh báo rồi phải không Chồng sao à? nhãn khi nào Thì ta gặp nhau Em định đi đâu Định đi đâu